baby Why cha mó nó cú Sao sao có ý lực sự tia nhỏ Tôi ở nhỏ cú tôi mau xua Thảo đồ nụ lũ lý chi tôi rau Qua cô bóng tia nhỏ còn chưa Trong cú rồi nụ mòn đồ Có yêu cho nó cú cho nó có, có có có, có ta còn 吹一路過，個個煲掉咕嚕個，透過半個地的夢，他看着的姑娘的歌一生。Oh baby，我家弄了哭，sao sao sao có ý lương sự theo nhau, tôi sang được cứu ý sao chúa chúa rong mà cô bóng kia nhỏ cỏ cho cô rồi đâu mong đồ có yêu cho nụ cô cho nó cô yêu hoa y hoa trái ya đâu có có có bao tiền cô lúc có sao có bữa đó tê ta mong ta còn cho tiền cô nhỏ đời có ý sao 따라가 가가바대 구르가 잡고 그때 담아 가간자대 그녀다 가이샤 Oh baby 와자모노쿠 사자가 일했을 때야 tôi nhô cũ tôi mau xóa thao đầu núi nhỏ có chưa trong cũ đồ nó mòn đâu khó yêu cho nó cũ cho nó cứ yêu quá nghĩ quá trái ya đâu có có có bao tiền cũ lúc có thật có bữa nó tê ta mò ta còn cho tiền cũ nhỏ đời có ý sao 熟悉。 sao lại lo lu xia chàng lu lâu bộ cha lu play chàng hoa tu tông phần san chung trong cho kê lu con cô là lâu chế lu play chàng nhau nhu chi châu long xia nang gầu e có ne có ho sa li cha yo ku sa lu e có bua cả Waku tu ta do ku nyamu Watu ku lu 低潮，我只望感到孤寡斗。